đưa điện thoại anh bỏ túi cho rồi nhét đó tụt xuống dưới cuốn cần luôn phải không sáng khỏi đi phải không sáng đi nữa hả cần nào dính thì sáng ờ, ra gõ gì luôn tài xế của mình nha các bạn Đấy, hello các anh tài xế hello gọi tài xế gọi cái đèn vô không thấy luôn là sáng ra đây mình nướng rồi mình ăn ngoài này luôn phải không sao mà coi cái em với mày các bạn ơi mình không thấy gì luôn các bạn ơi mình đó tối quá trời tối quá mình không thấy gì luôn các bạn coi còn lưỡi không còn ờ. ô con nó ăn mình móc sao mà nó ăn được mồi ta nó ăn mồi mà tội lưỡi không à ờ, con này xảy rồi các bạn ơi rồi cái thăm bảy đầu tiên là thất bại các bạn xảy rồi cái đầu tiên mà bị sảy rồi dạ dạ đây, đây các bạn, các bạn, đây là cái bạn thứ hai của mình nha các bạn. Đây là cái bạn thứ hai nha các bạn. Đừng lắc lắc ơi, đừng lắc ơi. Coi coi, đừng gọi đèn vô này. Đây. Chiếc này phẩm mà đầu tiên rồi, một thằng trợ lý cầm. Khoan khoan, để coi coi dính. Dính quá trời dính này các bạn ơi. Ừ, cái Đây là cái thứ bảy thứ hai. Thứ ba. Thứ ba, ờ thứ ba. Chưa chưa chưa chưa. Đâu đâu đâu đâu này à nó nó hơi bị ốm các bạn giờ này mùa mùa khô nè mùa khô mà dính là hiếm lắm ạ dạ. đây chiếc là phẩm thứ hai có là vui rồi vậy là cái này có mồi dính nữa này tại mình dính còn nữa dính mình đi nhỏ nó mừng quá các bạn chiều giờ mình đi về nhà ai cũng nói không dính hết trơn á Dính dạ, dạ. không đây chỗ là phẩm thứ hai các bạn ba, ba, ba là phẩm hả dạ, sắp lại cầm đàng hoàng ờ, cái đèn hồi nó dưới ơi có chừng nó vuột không bay vuột không hồi nó có vuột lưỡi không trời tối thu luôn các bạn mình quay đèn ra mà không thấy gì luôn á à. vui quá vui quá dính là vui rồi không lẽ ba anh em mình ngồi đây mình nướng mình dứt luôn ta có mà có nha sao cầm gì thưa vậy không dính ba con thấy có nữa đấy tới năm chục cần rồi phải không dính này đây à, không thấy các bạn à. sao dính vậy đúng ít đồng luôn nè ờ, thấy rồi cái dính cái không chứ nếu mà dính hết thì mình vào sao Cô này nè ừ. bà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 đâu coi vô lên coi có bạn nào cắn em ớt chưa vô quay à, các bạn cái con này nó nó nó nãy mình cắm dính này nè các bạn mà cái hình như là bị cái con chuột cắn ờ chắc chuột á con, con chuột nó ăn trước mình các bạn ơi ờ chuột ăn trước mình giờ để đâu để mọi được không không mà mày, mày phải tháo cái mày móc lại đàng hoàng chứ con con ếch ăn nó bự ăn rồi gì của nó ăn nó ăn không có tới cái cái cái cái, cái lưỡi đâu hồi mấy con kia lại ăn nữa giờ con chuột nó ăn trước mình nhờ cái cái cái cái cái cậu bự luôn ăn tự nhanh cái gì bỏ nó mày chụp mày chụp mày đã đi đây lại qua hát mày rồi Ủa nhảy chứ Sao chụp được nó nhảy dữ lắm Đồ đạp tiếng ớt cũng nhiều kìa các bạn mình đi mà nó nhảy đằng trước tủm tủm tủm tủm á đúng rồi thì chiều mình phải giữ chữ một mồi si cua xong mình, mình bắt mấy con này xong mình mình cắm lại luôn sáng ra được mớ nữa vớt được miếng nào miếng ừ dở dạ. nhảy tụm tụm tụm nha. chỗ này nè tới khúc này rồi chỗ đó không đó mày chạy kỹ nhau này ở đó cái đây đó này nhân này nhân đúng không không cái này bên này của mày dạ, đúng không? rồi cái này chiều mà mình chuẩn bị mồi rồi nữa mình dứt cái nữa rồi gỡ ếch ra là thả tiếp loại nhỏ con tổng nhỏ con nó bự hơn lòi lòi xuống không móc mồi lại đây để lại để calamen lại nè em thứ năm đây này nó qua nó lòi quá lòi nó vô con cỏ luôn đây đó đây đây nè các bạn rồi mình à. được con nha các bạn năm con đủ ở đâu đủ xỉn rồi cái này có cần mà móc móc mồi luôn các bạn mồi luôn dính nữa rồi kìa dính nữa rồi mấy đứa nó dính nữa rồi à dính đến này các bạn à chiếc lợi phẩm tiếp tục mình nhiều cần mà đúng không dính này dính này dính này đâu đâu đâu đó đó, nó đen lùi luôn à. Con này sao nó đen quá vậy? Con này ở châu Phi nè. <laughs> nó lạc qua Việt Nam á. Quá hết luôn. rồi. Đây đó. Cây gầm đốt 8 con. tám con rồi đó hả? Ừ. Vậy cũng mình cũng đạt doanh thu rồi, có có, chiến lợi phẩm rồi được rồi, để mà về nhà ai cũng cười tụi mình nhờ. <laughs> Đây là ếch đồng các bạn, ếch đồng là nguyên si luôn nè. Dính nữa nó chạy. Dính này các bạn ơi giờ đi không mệt phải không giờ mày có chiến lợi phẩm mà mày đâu có mệt à. bự khá, là bự à. ừ, con này khá là bự à ô cái cặp đùi nữa kìa nhìn như vũ nữ chân dài vậy kìa <laughs> danh ừ, thu các bạn ơi rất là tiếc luôn tại vì mình không có thời gian anh em mình chỉ ờ, chơi được đêm nay thôi là đêm mai là mình với dì heo phải đi về rồi các bạn ơi Đây, phải về rồi cơm áo gạo tiền nữa không có đi chơi mãi được đâu các bạn bậu mà nhỏ gì cũng dính này được trời ơi con em này chân dài thiệt là chân dài luôn á vũ nữ chân dài luôn này chắc ở đêm nữa quá quá trời các bạn ơi các bạn ơi nằm thu các bạn ơi ừ, nhảy quá đó đúng rồi sao nằm xuống nhanh đây lội lên hết lội vậy mết nó dặn thịt đét luôn không con mết lội xuống không mết lội xuống nước không này cũng bỏi à. Bỏi à, xỉn à, xỉn à. Hết rồi. Hết rồi đó. Mày con bạn. Rồi xíu con. Kiểm, giờ kiểm tra cần lại còn bao nhiêu cần? Mày con còn bốn 40 cần. Mày con có phải là 600 ờ. gram các bạn. Dạ, rồi mấy con cái chứ. Đánh chao nè. Siêu ờ. phẩm nha, đánh chao. Ừ, ờ, nướng chao. Nướng chao lâu không ăn. Nướng gì cũng được hết, có là nướng hết. Giờ lấy con nãy đó xíu ra cho nó móc vô. Cắt nhỏ ra, dột đâu, dột ông dột chuối này đâu đem theo à tiếc nha làm sao mình làm làm trăm trận anh, anh em mình không có ờ, chuẩn bị mồi các bạn nếu mà có chuẩn bị mồi là cấm nữa rồi tiếc thật nha đó vậy sáng thăm nữa được rồi đừng thăm quá có là vui rồi đem xuống xuồng luôn vậy đó bây giờ các bạn ơi anh em mình sẽ đi về và gọng những con ếch đó và sáng hôm sau anh em mình sẽ đi ra đây à, còn mấy cần nữa anh em mình sẽ thăm luôn mấy cần ờ, rồi mấy anh em mình làm thịt nốt luôn nha các bạn thiếu gì cái đầu đập mấy anh em nhỏ nhỏ giờ nó đi kiếm ờ, thêm ốc các bạn nó đi kiếm thêm ốc để chút nữa nó nó, nó móc vô nó cắm tiếp các bạn dớt giác được nhiều được dớt giác các bạn nha đập nó dép lên mình mình chút lên trên bờ á mình lấy rồi mình đập <laughs> ngay giờ anh em mình đi về nha các bạn anh em mình về ngủ một giấc rồi sáng anh em mình cả thăm tiếp nha các bạn ơi rồi thằng em nó móc thêm mồi này các bạn nó móc thêm mồi các bạn thấy xuống các bạn ở dưới quê là muốn ăn cái gì là cứ chịu khó là chịu khó chút xíu là có ăn các bạn ơi nhưng mà nó ăn không ngon bằng cái món ờ, ếch đồng này chứ ô ô nó nhảy một con bự hết hồn bự lắm ừ không biết con chuột hay con ếch nữa nhảy sặc nha nó chạy vô nó hỏi tụi bay rồi tụi bay muốn gì nó con ếch mà nó thả đi mày chụp được rồi ờ, chắc mày siêu lắm à không chính là cái này nè đừng thật kỹ nó lên đi nó lên nó lên ừ đó đây nè các bạn đây chiến lợi phẩm của anh em mình nha các bạn ờ, tầm cũng có ờ, chục con hả chục con đúng luôn anh chục con ừ. Ờ, là tầm chính hẹn luôn các bạn ít nhỏ, nhỏ, nhỏ, không à không có là bự chứ lứa lứa lứa đủ ăn ừ, ừ toàn toàn vũ nữ chân dài không các bạn ơi thôi giờ anh em mình về đi rồi sáng anh em mình ra thăm anh em mình xử lý nghe nó nha để mai nó chết đâu ta quá dữ các bạn ơi con gì bỏ vô thùng nè mình đem về nhà mình phe chứ lại phỏng mình chứ mai nay sẽ mình sẽ cái bắp chuối các bạn hay là lá chuối mình quán mình nướng nè mình sẽ gọi là một món là ớt quán lá chuối anh em mình về các bạn đường nói chung là đường rất là khó đi chụp một cái làm cái tổng liền các bạn mình bị cái tổng ít lần rồi mình sợ lắm các bạn ơi nhìn mấy chú nhỏ nè bữa nay mình có một đội quân rất là hùng mạnh nha các bạn rồi mình lên trước đi các bạn ơi đi mình gửi chân rồi đi chứ người ta không dám gửi chân rồi lỡ nó chọt cái rớt thôi khỏi rửa đi về nhà cho nó chắc nhà nó an toàn bắt nước nha Ê, ơi sao một trận chia đi ờ, thăm bảy và ờ, thuyền của mình nó bị vô nước các bạn ơi mình đang tắt nước đây một ngày thành công tuyệt vời tưởng là không tưởng là không có cái gì luôn rồi hello các bạn nha đây anh em mình thăm hết các bạn và một chiếc là phẩm thành ờ, vào là một chiếc là khá luôn rồi Ủa điện thoại rồi, mình cầm không? giờ đi mình về nha các bạn đi gần nó ít nhưng mà rất, rất là tuyệt vời đó ờ, là mừng người sơ thôi mà đúng không này là tắm nhiều dính dữ lắm nước có nước có có lắm đoạn này ít gì quá chứ mà, mà, tính ra mình cầm chơi chơi mình cũng được không nhiều không ở đây nó phá lúa hả đang lúa thì sao đường lại chủ mỗi mua ớt làm hai thứ vậy đó mua ớt làm cho cây thiếu cây không hôm nay mình về mình xuống đó các bạn ơi mình chỉ, ờ, chỉ cầm máy quay thôi còn tất cả mọi thứ có ờ, lực lượng ờ, hậu cần lo các bạn ơi Ê, về về về về tới đồn các bạn về về tới nhà lên bờ thôi đó mình vô sâu các bạn mình vô sâu rồi chút nó lửa nó ờ, tàn hết là mình có có than đó các bạn cái này là bắp chuối nha các bạn chuối nướng luôn hả <laughs> cây chứ nó bị sạch cây cô gì bớt lại còn nhóc luôn ăn thoải mái luôn nè em cho hai mấy em là bộ về <laughs> nó cho anh thằng em là bộ về nên mày mày mày la nó cái gì la đâu ai biết đâu